Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ăn lợm hợp đồng mua vũ khí, hạt giống đỏ về hưu Nguyễn Chí Vịnh đang vào tầm ngắm phải không? Trong đường dây mua bán vũ khí qua trung gian là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị lộ mới đây, cho thấy có vai trò của Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2. Hiện nay là vai trò của ông Phạm Ngọc Hùng, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Phạm Ngọc Hùng là người giữ kín về bí mật về những trao đổi giữa ông Phạm Minh Chính với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Phạm Ngọc Hùng. Mới đây, ông Phạm Minh Chính cho gia cố nhân sự ở Tổng cục 2 để phòng thủ trước thế tấn công của ông Nguyễn Phú Trọng đang ngày một nổi lên và nhằm vào bên quân đội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Chí Vịnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Phạm Minh Chính là đàn em của Nguyễn Tân Dũng. Việc nắm cho thật chắc Tổng cục 2 là cách mà Nguyễn Tân Dũng đã chuyển lại cho đàn em. Nắm từ cục 2 là nắm chuyện thâm cung bí sử của nhiều đồng chí, đồng thời nó là nơi bắt mối với nhà thầu quân sự nước ngoài để tiến tới ký kết hợp đồng quân sự cho Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Ngân sách của Bộ Quốc phòng là rất lớn. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng, bộ này có ngân sách là 5 tỷ đô. Bây giờ ngân sách đã lên tới 7 tỷ USD mỗi năm. Không biết giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Chí Vịnh có là bà con ruột thịt gì hay không, nhưng sự liên kết giữa ông Vịnh và ông Dũng không khác gì người nhà. Cũng có nguồn tin cho Thời Thoại báo Chí biết rằng ông Nguyễn Chí Vịnh đã giúp Nguyễn Đăng Dũng thọc rất sâu vào Bộ Quốc phòng và sau hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo mà ông Nguyễn Tân Dũng đã ký phía Nga, được ông Nguyễn Chí Vịnh, lúc đó là Tổng cục trưởng Tổng cục 2, bắt mối liên hệ đàm phán trước. Rồi sau đó ông Nguyễn Tân Dũng chỉ việc đi công tác sang Nga và ký hợp đồng Nói chung là Nguyễn Tri Vịnh đã dọn cỗ cho Nguyễn Tân Dũng ăn trước và Vịnh chỉ ăn ké mặc dù Nguyễn Tri Vịnh là tác giả chính của quá trình này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tri Vịnh dọn lên mâm và Nguyễn Tân Dũng sơi hợp đồng với Nga. Ông Nguyễn Tri Vịnh từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 vào năm 2002, khi đó ông chỉ mới 45 tuổi và mang quân hàm thiếu tướng. Đến tháng 12 năm 2004, ông được thăng quân hàm trung tướng Suốt năm 2008, ông Nguyễn Chí Vịnh với vai trò là người đứng đầu của ngành tình báo quân đội đã nỗ lực kết nối với phía Nga, làm giá thỏa thuận mức lại quả. Sau khi hai bên đồng ý vào đấy thì tháng 2 năm 2009, ông Nguyễn Chí Vịnh rời Tổng cục 2 làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Nguyễn Chí Vịnh rời Tổng cục 2 để lại cho ông Nguyễn Tân Dũng hợp đồng đã được thỏa thuận và đến cuối năm 2009, ông Nguyễn Tân Dũng sang Nga ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo trị giá tới 2 tỷ đô la. Hợp đồng này tiền lại quả được nhiều nguồn tin cho biết có thể lên tới 25%, tức là tầm khoảng 500 triệu USD. Số tiền này không biết các bên chia chác như thế nào, nhưng chắc chắn phần của Nguyễn Chí Vịnh không hề nhỏ. Ông Nguyễn Chí Vịnh là con nhà nòi, cha của ông Vịnh là Đại tướng Nguyễn Chí Thành, cha vợ của ông Vịnh là Trung tướng Đặng Vũ Chính, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 từ năm 1994 cho đến tận năm 2002 ông Nguyễn Chí Vịnh lên nắm Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là do cha vợ đưa lên. Thời ông Nguyễn Chí Vịnh nắm Tổng cục 2, ông được đánh giá là một tướng trẻ có triển vọng. Tuy nhiên, ông Viện dường như đã biến Tổng cục 2 thành một cái ổ làm hợp đồng mua bán vũ khí quá béo bở, nên ông ở đây đến tận năm 2009 mới rút đi. Cuộc đời binh nghiệp của Nguyễn Chí Vịnh gắn với nhóm lợi ích của Nguyễn Tân Dũng. Sau khi Nguyễn Tân Dũng thất thế, thì Nguyễn Chí Vịnh cũng chỉ là một ông tướng mờ nhạt sau trong bộ quốc phòng và ông ta đã làm thứ trưởng đến năm 64 tuổi rồi về nghỉ hưu theo chế độ. Đây là hình ảnh tàu ngầm Kilo là niềm tự hào của Hải quân Việt Nam hay là một viết tích tham nhũng rất khổng? Tham nhũng trong Bộ Quốc phòng thì rất lớn, nơi đây chia chác nhau hàng trăm triệu đô la từ các hợp đồng mua vũ khí của quân đội. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thọc vào ổ tham nhũng này thì ắt có rất nhiều vụ án kinh thiên động địa tới đây. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì có thể ông Nguyễn Phú Trọng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 không còn chức vụ nào trong đảng cũng như trong nhà nước và cũng từ ngày 18 tháng 1, Chủ tịch khuyết vị trí Chủ tịch nước và bà Phó Chủ tịch là Võ Thị Ánh Xuân tạm quyền. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đứng ở vị trí tứ trụ khi xếp hàng vào lăng ông Hồ Chí Minh, trong khi đó quyền Chủ tịch nước đứng phía sau. Điều này cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn luyến tiếc quyền lực lắm. Một khi con người có sự luyến tiếc quyền lực thì không bao giờ từ chức trừ khi họ bị ép buộc. Vậy nên, đây là hình ảnh minh chứng cho thấy việc ông Nguyễn Xuân Phúc rời bỏ chức vụ là dấu hiệu đấu đá nội bộ bên trong của Đảng. Đây là hình ảnh vào ngày 18 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với vị trí là Chủ tịch nước như trước. Câu chuyện về ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức sẽ còn diễn ra sau Tết Nguyên đán. Nhiều người vẫn đang hóng xem liệu gia đình ông Phúc có bị truy cùng diệt tận hay không. Hay ông Phúc rời ghế chủ tịch nước thì gia đình ông sẽ được an toàn. Như thể báo chấm đã từng phân tích ở bản tin trước, lý do mà Trung ương Đảng đưa ra cho việc bãi nhiệm ông Phúc là do ông đã cấp để cho cấp dưới làm sai chứ không nói gì đến cái sai của vợ ông, đó là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Sau Tết Nguyên đán, nếu truyền thông nhà nước không nhắc đến bà Nguyệt Thu thì xem ra vụ trùm Việt Á sẽ bị chìm xuống. Có người thì cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc bị chuất phế khỏi chiếc ghế chủ tịch nước mà dường như ông không hề buồn gì cả. Bằng chứng là ông đi thăm lăng ông Hồ Chí Minh vẫn hết sức bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nếu vợ con ông bị đe dọa thực sự thì khó có tâm phúc đâu mà bình tĩnh được đến như thế. Số phận ông Nguyễn Xuân Phúc xem như đã được định đoạt từ trước hội nghị Trung ương năm, tuy nhiên người ta vẫn kéo dài thời gian ông Phúc rời ghế, chẳng qua là để đàm phán những quyền lợi đằng sau của nó. Hình ảnh vũ đài chính trị của Việt Nam nó không giống như những gì báo chí nhà nước mô tả. Đồng chí không có nghĩa là cùng chí hướng nữa, mà giờ đây mạnh người nào người đó chọn riêng cho mình một hướng đi riêng. Nếu đồng chí mà cùng chí hướng thì không có những cái chết bí hiểm như Trần Đại Quang hay Nguyễn Bá Thành đây là hình ảnh sau Tết Nguyên đán số phận bà Nguyệt Thu như thế nào đang làm câu hỏi rất lớn. Ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức xem ra ông Phúc còn giữ lại được chút phúc để ông rời chính trường trong tâm trạng không mất mát nhiều. Nếu ông chiến tới cùng như Trần Đại Quang thì không khéo sẽ mất tất cả. Về mặt lãnh đạo, ông Nguyễn Xuân Phúc không để lại thành tích gì nổi bật ngoài những câu nói mà người dân hay gọi là đi vào lòng đất Ví dụ như đi đến địa phương nào, ông Cố Vĩ nơi đó là đầu tàu cho cả nước, làm việc với ban ngành nào thì ông cũng cho ban ngành đó là mũi nhọn, vân vân. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, rồi sau đó là chủ tịch nước, ông chỉ để lại ấn tượng về hình ảnh cái đầu nghiêng nghiêng và rất đặc trưng của mình. Đã đá văng được ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết rồi đây ông Nguyễn Phú Trọng có còn ngán ngại ai nữa hay không. Cuộc chiến chống tham nhũng đang dần hiện ra là cuộc chiến loại trừ phe phái lẫn nhau và đặc biệt là loại trừ các phe gần phương Tây. Người dân không thể không nhận ra rằng những người bị loại hầu hết đều muốn kết nối phương Tây để tìm kiếm con đường phát triển kinh tế, xã hội tốt hơn. Đây là hình ảnh chuyến đi Trung Quốc của ông Trọng đã làm bàn cờ chính trị Việt Nam nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Qua cuộc chiến chống tham nhũng lần này, một số người thì mừng vì ông Trọng diệt được nhiều quan gọc Tuy nhiên, đằng sau đó là bộ máy chính quyền không sạch hơn thì ít ai thấy được. Và điều đáng nói nữa là giới gần đây, những giới thân phương Tây bị triệt rất mạnh từ sau chuyến đi sang Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng để gặp Tập Cận Bình. Chính trị càng phụ thuộc vào Trung Quốc thì kinh tế sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn. Nền chính trị độc tài cộng sản kiểu Việt Nam và Trung Quốc là nền chính trị rất độc hại vì nó làm ngu dân